tất cả các loài động vật khác dường như đã tồn tại trên trái đất này trước con người. Cho đến khi con người xuất hiện thì con người đã ăn tất cả cá, tôm, cua, cào cào, châu chấu, vân vân. Vì vậy, nếu có điều kiện thì chúng ta hãy để các loài động vật khác cùng sinh tồn với chúng ta các bạn nhé. Chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều Tất cả các loài động vật khác Dường như đã tồn tại trên trái đất này trước con người Cho đến khi con người xuất hiện thì con người đã ăn tất cả Cá, tôm, cua, cào cào, châu chấu, vân vân Vì vậy, nếu có điều kiện thì chúng ta hãy để các loài động vật khác cùng sinh tồn với chúng ta các bạn nhé Chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều